À, kính chào quý chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của tuần tố TTF. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về nhận định thị trường đúng không ạ? Về cái ờ, định hướng, cái phương pháp để mà để mà chúng ta đầu tư trong giai đoạn tới. Về ờ, thứ nhất về đợt thị trường hôm nay thì quý vị đều thấy là thị trường hôm nay là tăng khoảng 6,35 điểm. À, đúng không ạ? Thì thị trường không có tăng nhìn nhìn thị trường tăng không có nhiều, tuy nhiên thì có nhóm các cổ phiếu mà hôm nay nó tăng rất là nhiều Đấy, các cổ phiếu mà hôm nay nó tiếp tục đã tăng á, thì đang rất là nhiều đúng không ạ <clears throat> và cái nhận định thị trường ngày hôm qua của mình video nhận định thị trường hôm qua nếu anh chị nào có xem cái ờ, video của mình nhé thì cần biết là nhận định thị trường của, của mình à, khá là chuẩn khá, là sát đối với thị trường hiện, hiện nay à, vì hôm nay thì anh chị thấy là Vietcombank này Vinamilk à, Novaland và Techcombank là những cổ phiếu mà nó kéo thị trường lên còn ở chiều ngược lại như SAB hay BID hay là Masan thì có giảm nhẹ có giảm nhẹ thì không đáng kể đúng không ạ và điều chú đáng chú ý hôm nay là gì hôm nay là ờ, nhóm ờ, nước ngoài bán ròng nhẹ 160 tỷ trong khi đó tự doanh cũng tiếp tục bán ròng khoảng uh, ờ, 112 tỷ không có quá nhiều không quá nhiều đúng không ạ à, vậy thì cái view thị trường ngày mai nó sẽ như thế nào view thị trường ngày nào ngày mai như thế nào đây là cái vấn đề mà rất là nhiều anh chị quan tâm rất là nhiều anh chị nhà đầu tư quan tâm hàng ngày đúng không ạ thị trường có điều chỉnh giảm xuống hay không có quay lại test hay không có quay lại test uh, test lại hay không hay là tiếp tục đi lên đấy thì uh, như các anh chị đã thấy thì giai đoạn hiện nay á thì uh, cái cái phiên ngày hôm qua ngày thứ ba thị trường nó đầu phiên nó hợ gáp dạng hợ gáp dạng thì uh, về càng cuối phiên nó càng đậy lên thì mà hầu hết dòng tiền đẩy lên đó chính là cái dòng tiền của nhà tạo lập chính vì vậy mà nó đã khi mà nó một khi nó lấp gáp cái đoạn này hở gáp rồi nó quay lại nó gấp nó lấp gáp xong thì đoạn này giai đoạn tới á, nó sẽ tiếp tục đi lên thôi đúng không ạ và đối với phiên thị trường ngày mai á, thì nó vẫn loanh quanh loanh quanh ờ, ở độc khúc này lên cũng khoảng năm sáu điểm thôi không lên không lên quá nhiều nhưng mà nó vẫn tiếp tục cái xu hướng tăng của đối với ờ, chỉ số VNI e. vậy thì ờ, vậy khi khi ngày mai mà cổ phiếu tăng thì có thể những nhóm cổ phiếu nào những cái dòng cổ phiếu nào đáng chú ý đến chị quan tâm có thể mua ở phiên ngày mai đúng không ạ à, vậy thì à, làm sao để mà mình có thể biết được mình có thể nhận biết được là những nhóm cổ phiếu nào đáng để mua phiên sắp tới đây làm sao mình nhận biết được đúng không ạ thì à, tất cả nó đều có phương pháp và đều có quá trình đầu tư cả đấy thì à, ngày trước kia thì mình khi trước khi mình vào thị trường chứng khoán thì mình cũng rất là ngu ngơ nha chị mình cũng rất là lo lắng rất là ờ, vào thị trường rất là băn khoăn mình cũng là một người đam mê đầu tư tuy nhiên là mình chưa xây dựng lúc đó mình chưa xây dựng phương pháp thì quả trải qua thời gian tiếp xúc đủ lâu với thị trường thì mình bắt đầu hình thành những các phương pháp đầu tư của mình là để mình các phương pháp đó để cho mình cái gì cho mình cái điểm mua điểm bán của cổ phiếu đấy mà những phương pháp đó cho mình dự đoán được uh, lúc nào thì cổ phiếu nó sẽ tăng đấy và cổ phiếu nó chạm mức nào thì nó sẽ tăng đấy đó đó chính là gọi là cái hệ thống đầu tư thì à, nên để mà anh chị mà thắng một cổ phiếu hay hai cổ phiếu trên thị trường chứng khoán này nó không phải là điều khó tuy nhiên là đã, à, tuy nhiên nha nếu anh chị muốn thắng ở trên lâu dài trên thị trường chứng khoán này thì anh chị anh chị phải xây dựng cho một mình một hệ thống đầu tư một cái phương pháp đầu tư rõ rõ ràng một phương pháp đầu tư nó rõ ràng đúng không ạ à, mình thì mình không có phân biệt là cái đầu tư giá trị hay là đầu tư uh, uh, vào uh, tăng trưởng phương pháp nào cũng đúng cả khi mà chỉ được uptrend thì phương pháp nào cũng đúng hết Đấy. nhưng mà chúng ta phải nên uh, nên biết được nên lúc nào nên đầu tư giá trị và lúc nào nên đầu tư vào tăng trưởng và hệ thống nào từ hợp cái từng hệ thống nó lại phù hợp với từng người thì chính vì vậy mà sắp tới đây mình sẽ à, có mở một khóa lớp học về chứng khoán ở đờ sau kỳ nghỉ lễ tháng 9 thì anh chị nào à, muốn cùng mình đồng hành à, trên chặng đường đầu tư chứng khoán thì à, nhanh tay gọi gọi cho mình ra số điện thoại đang chạy ở, ờ, ở trên màn hình đó số điện thoại đang chạy á thì chúng ta sẽ cùng à, vào học lớp lớp, lớp học chứng khoán này và lớp học này hoàn toàn miễn phí cho tất cả các anh chị à, nhà đầu tư và điều kiện để tham gia lớp này là anh chị à, mượn tài khoản tại công ty chứng khoán VPS và có tài khoản à, và có ID do mình quản lý thì đó là chính là cái điều kiện để chúng ta cùng nhau đồng hành đúng không ạ vậy thì à, chúng ta sẽ đi vào một số nhóm cổ phiếu mà ở giai đoạn sắp tới anh chị à, ở phiên trong tuần này mà chị nên nên chú ý thì hôm nay các chị thấy là cổ phiếu của à, nông nghiệp Cần Thơ này à, TSC TSC đúng không ạ thì đã bật rồi đã bật rồi đúng không ạ thì đối cổ phiếu này ờ, cổ phiếu này nha các chị à, có thể mua à, cần cân nhắc để mua được tiếp tục ngày mai cũng có thể mua được đấy mua được đúng không ạ thì cổ phiếu này là sao anh chị là sao là sao đúng không anh chị thấy này nó tất cả cổ phiếu hiện tại nó đều đi lên nó đều đi lên đúng không ạ đi lên này thì nó đi lên sau đó cần một phá rũ hàng đụ giải nó khiến cho tất cả những nhà đầu tư mà nóng lòng cầm lâu dài quá chịu được bán bán sau nó lại đi lên nó đủ bớt nhỏ lẻ đi nó lại đẩy lên tức là cái giai đoạn này chính là giai đoạn đề giá của đội lãi, đấy đề giá đội lãi, thì uh, đối như đối đối với cổ phiếu từ TSC này á thì các anh chị à, nếu có mua thì mua ở mức vừa phải thôi nha đừng có mua quá nhiều đừng mua quá nhiều đúng không thì cái thanh khoản nó cứ cái khối lượng nó giảm dần giảm dần giảm dần chính là cái yếu tố để các anh chị tham gia và đối với những cổ phiếu như thế này thì anh chị phải à, canh ở trong phiên đó. nếu khi một cổ phiếu nó bật lên các anh chị à, mua ngay dòng tiền nó vào thì chị phải mua sớm à, ờ, ABS ABS thì ờ, cổ phiếu này thì nó về ờ, phân tích kỹ thuật để cổ phiếu này thì nó hơi khó chơi tuy nhiên cái điểm chú ý của nó làm gì là cái hai cái đường MA ờ, MA10 và đường MA 20 á nó lại chạm nhau nó lại chạm nhau rồi đúng không ạ thì ờ, cái đường giá nó sẽ bật lên đường giá nó bật lên thì đây là cái điều rất là để, để chú ý này anh chị chú ý này đúng không ạ rồi uh, SSC SSC đúng không ạ? đi lên dụ và đi lên đúng như cái form đầu tư của mình mà mà mình hay nói các anh chị ạ đây đúng không ạ cổ phiếu đi lên này chạm này, này đi lên này tiếp tục đi lên hôm trước mình nhớ là có bạn có bạn hỏi mình vậy trong uh, à, livestream trên tiktok á tiếp thiếu là tiếp theo là cổ phiếu psc psc hiện tại nếu như anh chị nào mua khả năng cao là khả các chị phải chịu rủi ro hơn xíu tại vì nó à, nó đã tăng hôm nay nó tăng đến gần 4 phần trăm rồi hôm nay tăng gần 4 phần trăm từ vùng này đến lên đấy nhìn nó là đẹp đúng không đẹp rất là đẹp à, Đức Giang Đức Giang thì hôm nay ờ, như phiên hôm nay mình thấy là vẫn mua được nhá anh chị Đức Giang vẫn mua được Đấy, nó rũ hàng ờ, nó rủ này mình biết hôm qua hôm qua có rất là nhiều anh chị là bị bán mất hàng ngày hôm qua phiên ngày này phiên ngày phiên này bán bán ngay đúng đáy luôn đó. bán ngày đúng đáy rồi mới nhục đấy có rất là nhiều anh chị bị mất hàng ngày hôm qua đối với cổ phiếu Đức Giang Đức Giang nó là cổ phiếu rất là tốt mình nghĩ nó là cổ phiếu tốt nha anh chị nha các chị ờ, nếu các chị nào tinh ý thì để thấy là khối lượng của nó đang giảm dần này khối lượng bán ra nó ít dần ít dần này và ờ, khối lượng vào lên lên thì đây chính là đối với Đức Giang mình nghĩ nó sẽ tiếp tục đi lên đó các anh chị để ý Đức Giang nha à, ORS ORS của vật đúng không ạ chứng khoán tiên phong đó. đây nó đi lên phiên thứ hai này à, đây các anh chị nhìn nó giảm này. nhìn tam giác này tức là cái biên dao động nó giảm dần này. đoạn này đi phiên bật này cái này cái này ờ, hôm qua là phiên mua nó à, SBS này SBS thì mình đã khuyến nghị mua từ ngày 18 tháng 8 rồi thì à, hôm nay là hàng về à, đúng rồi hôm nay là hàng đã về đúng không ạ hàng về thì anh chị lại đâu đó cũng được à, bốn phần trăm là ít này bốn phần trăm mình tính lấy đỉnh điểm cao nhất đến hiện tại Việt, à, Vietcombank đối với cổ phiếu Vietcombank hôm nay thì mình à, hôm nay nó đôi khi này hôm nay nó xác nhận là cái cái nến này thì nó là cái điểm vào cái điểm vào ngày mai anh chị nào có thể cũng có thể mua sớm được đối với cổ phiếu này nha cũng có thể mua sớm được STB à, STB hôm nay thì là khi mà cây phục hồi thứ hai này chính là cái điểm phản của nó đối với STB này à, đối với STB đúng không ạ STB điểm mới đạt này à, sau khi quá trình điều chỉnh này thì phiên phục hồi thứ hai chính là cái điểm mua của nó nó an toàn nó an toàn đúng không? anh chị có thể mua cây trong cây này là cái gì lại lại trong phiên rồi nó an toàn hơn rồi à, Techcombank Techcombank giai đoạn này thì đối với cái này là cái mua được của nó này nó phục hồi cái phiên phục hồi của nó này Techcombank này rồi à, TCM TCM thì đối với cổ phiếu này mình nghĩ là đến ở ờ, mức th thăm dò thôi mua không tin trọng ít thôi BSI thì đối với cổ phiếu BSI hiện tại á đối với cổ phiếu này nha thì uh, mình mình đã khuyến nghị các chị mua từ đoạn này đây này thực sự là như vậy luôn mua cho chị mua từ ờ, từ đoạn này rồi thì hàng về đến ngày hôm nay thì các chị cũng đã lại rồi lại từ cũng năm phần trăm rồi đúng không ạ năm phần trăm rồi đối với BSI mình khuyến nghị các chị nên giữ lại đối với cổ phiếu BSI đúng không ạ nó vẫn đang ổn à, đường giá nằm trên đường MA10 là đường nằm trên đường MA10 thì nó báo hiệu là gì báo hiệu là cái điểm mua nọ của bạn nó đang rất là an toàn các chị có thể vô tư cảm cảm thoải mái không vấn đề gì cả đấy à, PLX PLX hiện tại thì đối với cái bật này thì các chị à, thực sự mua mua đôi đặt này nó hơi khó hơi khó tại mình mình mình thì mình không có rành con PLX này lắm mình cũng chưa chơi con này thì à, nhưng mà về dài hạn mà nói thì cái thiên hướng của nó vẫn đang đi lên này nó siêu xu hướng đang đang đi lên và uh, nếu mà những điểm bật sắp tới thì mình nghĩ là nó hơi khó nó thể chỉnh có khả năng nó thể chỉnh về vùng này này nó thể chỉnh về quay quanh vùng này đây rồi sau mới đi lên được rồi mới đi lên đó là đối, đối với cổ phiếu của PLX nha hay là SSI cũng vậy này. SSI thì mình đã khuyến nghị mua được ngày 19 tháng 8 này đúng không ạ mua ngày 19 tháng 8 vẫn tiếp tục mua và hiện tại các anh chị cầm thì cũng đã lại rồi HCM HCM cổ phiếu đoạn này thì nó vẫn chưa lên quá nhiều đối với cổ phiếu này nó mình vẫn cho là nó đang ở vùng hộp của nó thôi chưa lên quá nhiều thì anh chị cũng có thể ờ, tham gia được đoạn này nhá vẫn có thể tham gia được đối với cổ phiếu này đúng không ạ rồi à, và một số cổ phiếu nữa mà mình đã từng mua như như SAB này Đấy. SAB thì à, mình bán ngay cái này mình bán ngay cái này à cái này bán ngay cái này chứ bán ngay cái này này à, hàng về mình mua ngay cái này và bán ngay cái này đấy bán ngay đoạn này, này thì hàng về mình vẫn lời đúng không tại sao vậy tại sao mình biết là mình biết mình bán tại vì uh, nó có đều có phương pháp hệ thống đầu tư đưa đầu tư chứ không phải là uh, mình nhắm mắt mình mua chừng một trúng đâu đó nó có này cổ phiếu này mình lang được khoảng bảy sáu bảy bảy phần trăm bảy phần trăm rồi à, cổ phiếu nữa là cổ phiếu của IDC IDC hiện tại thì mình vẫn đang cầm IDC thì bọn mình mua từ à, từ cây này này từ cây này mua vẫn đợi đến bây giờ luôn vẫn vẫn ôm đến bây giờ thì sáng nay IDC có chỉnh nhẹ về à, chỉnh nhẹ nhưng mà mình thấy nó vẫn rất là ổn không có gì phải đáng sợ cả không có gì lo ngại cả đúng không ạ thì hôm nay thì IDC kết phiên thì nó tăng 5,14% từ đường 3.300 đồng thì đối cổ phiếu IDC hiện tại mình mình mình cho rằng là nó sẽ là một cái phiên bật rất là lớn với lại mình thấy các bạn thấy này IDC là nó siết con này đoạn này là chính cái đoạn mua của nó này nên các bạn đừng có không có sợ gì hết và đối với IDC thì bọn mình vừa nhận cổ tức ờ, của nó khoảng 2.000 đồng 2.000 đồng mua cổ phiếu đi kèm với đó là cái giá cổ phiếu nó tăng gọi là ăn à, double kill á thì các bạn nha à, mình có khuyến nghị trong khu đông khách hàng mà mà cổ phiếu GET GET đúng không thì hôm nay tăng khá là tốt uh, khoảng 4 phần trăm 4 phần trăm thì đối với gách thì mình mình đã nói chị mua được từ cái này này cái bật thứ hai của nó chính là cái phiên tăng giá này này à, anh chị nào ở trong room cộng đồng của mình của mình cũng đưa lên room cộng đồng thật ra thì room cộng đồng với mình thì ờ, cái quan điểm của mình là gì quan điểm của mình là giúp được nhiều anh chị càng nhiều anh chị càng tốt thì uh, trong room cộng đồng rất ít rất ít anh chị mà đàn khách hàng của mình tuy nhiên là mình uh, mình với phương pháp với phương châm của mình là cho đi rồi mình sẽ được nhận lại đấy mình cứ trao đi giá trị thôi thì dần dần các bạn sẽ à, nhận ra được cái à, cái tài năng của mình và các chị từ từ các chị sẽ, sẽ quay à, trao lại giá trị của mình thôi đúng không ạ à, trên đây là một số các cái cổ phiếu mà đáng chú ý ở phiên ngày ngày mai và rất mong rằng khi anh chị mà xem được video này nếu anh chị thấy hữu ích thì hãy cho mình một like một subscribe và anh chị nào muốn đăng ký khóa học của mình thì hãy nhanh tay gọi à, một lần nữa hãy nhanh tay gọi cho mình tên số điện thoại đang chạy trên màn hình nhé à, ờ, chúng ta hãy cùng nhau đồng hành trong cái con đường à, trong cái giai đoạn mà đầu tư chứng khoán mà sắp tới à, cái giai đoạn mà thị trường khả năng nó sẽ có những giai đoạn nó uptrend Đấy. cảm ơn các chị à, đã xem video ngày hôm nay của mình xin chào và hẹn gặp lại